Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Xây Dựng và Nông nghiệp Hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người cách đổ bê tông sàn trộn thủ công theo phương pháp truyền thống bê tông rất là chất lượng và ok và mình cũng chia sẻ những chi tiết kỹ thuật bố trí trên mẹt sàn để tất cả mọi người và anh em tham khảo mọi người hãy theo dõi video để xem những gì diễn ra còn ở phía trước xin chào mọi người ấy tốt tốt tốt tốt hey, lên lại rồi thế chứ khu vực sọn âm là nơi để đạt à, bụng nước phía trước là những cây trụ mình à, đã kế xét lên và để sau mình đổ những cái trụ để rót bồn nước lên cao để ừ, cấp nước cho bồn năng lượng mặt trời những rọ xét mà mình đã cái sẵn sau này bồn nước sẽ rót lên trên đó thay vì làm khung xét như à, những công trình khác ở đây mình sử dụng bồn inox 1000 lít nên mình đũa ờ, bốn cái trụ này là chiều rộng là một mét lẻ năm và chiều dài là một mét hai mươi còn chiều cao là từ ờ, sàn lên khoảng tầm một mét hai đến một mét tư sử dụng con kê hot 6 gọi là 6 phân để mình kê giữa hai lốp xét sàn hai lốp nha mọi người hàng mua của công ty à, video sắp kết thúc mọi người hãy like chia sẻ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo xin cảm ơn chào tất cả mọi người